thì lỗi này vô trễ <clears throat> à, chúng con thỉnh sư dạ chúng con thỉnh sư cho chúng con bài pháp thoại hôm nay à sư dạ để để Hà Lan để Hà Lan <laughs> khi nào mà nghe lan là biết là, là đúng rồi đúng rồi đúng giờ rồi. <laughs> dạ rồi đúng rồi cái cây bồ đề sau lưng ờ, quý vị nhìn thấy đó là của Tích Lan à. cái cây bồ đề này là của một cái bà ừ, người thụy sĩ bà đi qua bên Tích Lan là bà đem mấy ờ, cái, ờ, cái cây con về bà đem cây con về rồi cái bà mới trồng rồi bà chiết ra cái cây cái cái cái bồ đề gốc à, ok trưa nay chúng ta cùng nhau bàn một chuyện mà tôi lấy ra từ cái lớp intensive ừ. lấy từ lớp intensive để tôi cũng chia sẻ một chút ờ, để cho bà con ờ, biết lớp intensive ờ, học cái gì mà dĩ nhiên là cái vấn đề khi mà đem trình bày bên đây thì nó phải mềm hơn nó smooth hơn một tí nó mềm hơn một tí smooth hơn một tí cái bài giảng đề cái đề tài bài giảng được bắt đầu bằng à, một cái công thức công thức trong cuộc sống cũng giống như trong cái cuộc tu một công thức rất là đơn giản ừ. mà tôi nghe tôi tôi nghĩ và tôi tin rằng nó giúp cho bà con rất là nhiều và nó dễ nhớ dễ nhớ một công thức thôi đó là muốn biết mình có cái gì thì hãy nhìn xem coi mình không có cái gì mà muốn biết mình không có cái gì thì hãy nhìn xem coi mình có cái gì <laughs> câu đơn giản và giảng bữa nay đó là như vậy nhưng mà như tôi vừa nói là cái đề tài này là nó được ờ, lấy cảm hứng từ cái bài học ờ, hôm qua ở lớp intensive và đương nhiên là tôi giảng còn lớn ở bên đây sẽ tôi giảng khác còn bên đây tôi giảng nó mềm hơn chút tôi nhắc lại nha tức là muốn biết mình có cái gì á, thì mình phải coi mình không có cái gì và muốn biết mình không có cái gì á, thì coi mình có được cái gì à. ở đây á, là chúng ta có hai trường hợp vật chất và tinh thần trường ở vào trường hợp vật chất thì cái công thức này chỉ đúng có vài mươi phần trăm thôi ừ nhưng mà ở mặt tinh thần thì nó đúng một trăm phần trăm bởi vì mình đang học về giáo lý mà cho nên mình dĩ mình học về tinh thần à, nhưng mà không thể không bàn tới vật chất à, về đấu vào vật chất nha trong một phòng khách nếu mà mình chọn à, cái bộ salon hay là bộ sofa đó mà bằng da đó thì nó không còn chỗ để cho cái bộ bằng gỗ mà mình chọn cái bộ bằng gỗ thì nó không có chỗ để cho cái bộ bằng da sư sư bị ờ, cái máy có sư bị bị sư cái, cái sư mở cái cái ờ, cái micro này tại sao nó tự tắt hả dạ, con không hiểu các bị mất mất tiếng từ đâu ạ à? các vị mất không, tiếng từ chỗ nào mới, mới chút xíu rồi à, dạ chút xíu là chỗ nào ạ à? sư vừa mới giảng là, là cái dạ, cái ghế salon đó sư Đúng rồi. salon dạ có nghĩa là ở cái công thức đó, đó ở ở ở bên uh, vật chất thì nó chỉ đúng cái vài mươi phần trăm thôi ờ, nhưng mà vẫn phải kể để minh họa thế trong cái tủ áo quần của quý vị đó mà quý vị đựng toàn là đồ rách đồ cũ đồ rẻ tiền thì không có chỗ để cho cái đồ đồ xịn đồ đẹp đồ đặt tiền đấy còn nếu mà quý vị à, đựng toàn là đồ đẹp đồ đắt tiền á, thì nó không có chỗ để đựng ba cái đồ tào lao à, đó nói về vật chất không? có nghĩa là khi mình có cái này á, thì mình sẽ không có một cái khác đối lập uhm. nhưng mà đó là về vật chất còn về tinh thần á, thì nó cái công thức đó nó đúng 100 phần trăm khi mình đang sân si đó thì khoát mình không có từ từ từ tâm không mình đang có trí tuệ đó thì ngay cái thời điểm đó dứt khoát nó không có cái si mê uhm, vậy đó cho nên nó là một trong những cái cách tu để nó có tới ta tới vô số cách nhưng mà trong đó có một cách đó là mình quan sát cái mình có và quan sát cái mình không có quan sát cái mình có để mình biết được mình không có cái gì mà quan sát cái mình không có thì mình quan sát cái mình có mà, mà quan sát cái không có để biết được cái mình có ừ. mình đi chùa mấy chục năm à, làm phước rồi là bố thí rồi lễ lạy rồi tụng niệm bài sám rồi phục vụ rồi từ thiện rồi thiền định lung tung ừ. nhưng mà mình có mấy khi mình ngồi mình nhìn lại đó coi cái có trong đầu của mình là cái gì trong tim mình nó là cái gì à, trong tim trong óc của mình coi nó có cái gì ừ. mình cứ nhìn rồi đó mình thấy ừ. thí dụ như mình có rất là nhiều người phật tử đó là họ rất là thích làm phước thịt làm coi như mình tạm thời cho rằng ở họ không có lòng bụng xỉn không nhưng mà họ xem kỹ cơ họ có có lòng tùy hỷ hay không Bây giờ ở đâu có lòng tùy hỷ thì ở đó không có tị hiềm ở đó không có ganh tị mà ở đâu có ganh tị tị hiềm thì ở đó không có lòng tùy hỷ đây là cái lực gọi là bất chi bất dịch chân lý ngàn đời nó như vậy hễ mà nó có từ bi thì nó không thể nào có sân hận nhưng mà hễ nó có sân hận thì nó không có từ bi nó có hào sản thì nó không có bụng xỉn mà nó có bụng xỉn thì nó không có hào sản à, mình cứ cắm đầu mình theo đuổi một cái công hạnh nào đó một cái pháp tu nào đó thì nó là tốt nhưng mà thử nên thường xuyên xem có cái con đường mà mình đi đó đó à, nó có lấy ra những cái cần lấy và nó có thêm vào những thứ cần thêm hay không chứ còn mình ví dụ như mình theo đuổi pháp môn niệm phật mình theo đuổi cái hạnh bố thí mình theo đuổi cái hạnh gọi là học hỏi giáo lý mình theo đuổi cái hạnh gọi là tu tập thiền định đó cũng là cái hạnh nha cũng cái hạnh Phật pháp đến Phật pháp thì có nhiều cái hạnh lành để mình theo đuổi lắm không có người thì mê hành thiền lắm mê hành thiền không có màng gì tới chuyện khác à, thì đến một lúc mà ngã ngửa ra đó thì mới biết là cái kiến thức giáo lý mình mù tịch uhm. không tự giải nghi được này đừng có nói chi là giúp cho người khác rồi ngược lại có những người cả đời mấy chục năm tập trung vào giáo lý nhưng không có một cái gì phút đầu sống tĩnh tâm chánh niệm thì đến có lúc mà cần thiết đó, thì cái khả năng mà định tâm khả năng chánh niệm nó không có và chưa kể nó có trường hợp này nữa này à, mình học trên lý thuyết đó Đấy, là trí nó có ba đó là trí văn trí tư trí tu trí văn tức là những cái hiểu biết à, cái khả năng nhận thức mà dựa trên những gì nghe mình đọc học hỏi từ người khác trí tư là khả năng hiểu biết khả năng nhận thức dựa trên cái tư duy cái suy tư của trí tu là khả năng nhận thức mà có được từ cái kinh nghiệm thực chứng thực, kinh nghiệm tu tập này mình thấy rõ ràng trong kinh nó chia ra ba cái loại trí tuệ đó rồi mình tưởng tụi nó là anh em một nhà à, thì tôi e rằng cách nghĩ đó phải cẩn thận sai thì không có sai nhưng phải cẩn thận đừng có nghĩ rằng đó là uh, giới định tuệ là một group một nhóm ờ, rồi tha hồ ờ, tha hồ ờ, muốn hiểu sẽ hiểu bởi vì nên nhớ coi chừng đó đúng giới định tuệ là một nhóm đó à, một nhóm nhưng mà có khả năng đó có khả năng đó là cả đời mình chỉ biết cái giới mà không biết định không biết tuệ hoặc cả đời mình chỉ biết cái định mà không biết tuệ có khả năng đó mình không có loại trừ ở đây cũng vậy chỉ riêng cái chuyện trí tuệ thôi chỉ riêng cái trí tuệ thôi thì có người có thể cả đời đó nó chỉ chìm đắm ở trong cái trí văn thôi à, và nó thấy vậy là đủ rồi ừ, không có khả năng suy tư không có khả năng gặm nhấm à, thấm thía và tiêu hóa ừ. cứ vẹt vậy đó cứ copy sao chép à, rồi có trường hợp có những người rất là thích suy tư rất thích tư duy đó nhưng mà họ không có hành trì à, thì đức phật ở trong tăng chi ngày dạy rất rõ trong cái phần năm pháp ờ, có những người ừ, gọi là chỉ nói nhiều chứ không có suy tư có những người chỉ có suy tư nhiều nhưng không có tụng đọc có những người tụng đọc nhiều nhưng mà không có hành trì à, nhớ cái này nha à, như sách xà ra hulu nó là tụng đọc tụng tụng đọc suốt vậy đó nhưng mà chỉ gọi là sách xà sách xà giá là chen tiền là tụng đọc thôi ừ. rồi có những người nó gọi là tắt capolo tức là thích ăn rồi ngồi suy tư rồi tìm hiểu rồi thâm thí nhưng mà cái đó chưa à, phải là cái hạng cuối cùng là hạng thâm vihari là sống ở trong cái mình biết sống bằng niệm bằng tuệ bằng từ tâm ấy thì cái đó mới người được gọi là sống với cốt lõi của chánh pháp gọi là Dhamma Vihari là, là sống đạo đó Dhamma Vihari là sống đạo ừ. còn mấy kia chỉ là nghiệm thôi suy nghiệm hoặc là học đạo và suy nghiệm thôi à, chứ còn uh, chưa chưa chưa chưa phải là cái hạng hành đạo sống đạo nha tham với hari là quy định là sống đạo ừ. thì như vậy đó là mình tự mình xét ờ, mình muốn biết mình ra làm sao thì tự mình xét mình có cái gì à, mình sống nhiều về từ tâm đó là sống nhiều về chánh niệm sống nhiều về trí tuệ sống nhiều về thiền định sống nhiều với giới à, sống nhiều về hành bố thí sống nhiều về hành phục vụ để mình coi cái mình có cái gì và khi mình có cái đó thì mình sẽ không có những cái đối lập lại à, ờ, và khi mình có cái đó thì mình cũng sẽ có những cái nó tương ứng wow nhớ cái này nha à, khi mình có cái gì đó thì mình sẽ không có cái đối lập và đồng thời mình cũng lại có được những cái tương ứng à, và không có khi mình không có cái gì đó cũng vậy khi mình không có cái gì đó, đó thì mình sẽ có cái đối lập à, khi mình không có từ tâm thì mình sẽ có có sân sân hận khi mình không có trí tuệ thì mình sẽ có si mê nhớ nha cho nên ở trong A Tỳ Đàm dạy cho mình một cái chuyện rất là đáng quan tâm ờ, đó là vạn pháp do duyên ừ. vạn pháp do duyên mỹ vậy là condition hoặc là cái relation là những mối tương quan ừ, những những điều kiện cả hai dịch bách gì á có chỗ dịch là relation có chỗ relation có chỗ dịch là, là, là, là condition thì vạn pháp ở đời nó tồn tại đều nhờ vào các điều kiện dầu đó là mặt trăng mặt trời đại dương à, à, núi non ao hồ kinh rạch không cây cỏ đất đá chim muôn cầm thú ừ, tất cả đều tồn tại và xuất hiện à, nhờ vào các điều kiện mà nói tổng quát thì các điều kiện đó, có thể gom lại trong vài ba cái điều kiện căn bản sau đây đó là a giúp b bằng cách là có mặt trước thứ hai là a giúp b bằng cách là có mặt sau à, có mặt trước là sao có nghĩa là nhờ à, nhờ mình nấu cơm cho nên nhờ cái nồi cơm mình nấu trước cho nên lát nữa mình mới có bữa ăn thì lúc bây giờ cái nồi cơm đó nó, nó, nó gọi là tiền sanh duyên phải không có nghĩa là cái điều kiện nó có trước để mà nó hỗ trợ cho cái kết quả sau đó nhưng mà cũng trong cái chuyện nấu cơm đó nhờ nấu nghe kỹ nha nhờ có cái nồi cơm mà mới có bữa ăn vậy đó gọi là tiền sinh viên nhưng mà vì cái bữa ăn lát nữa mà bây giờ mình phải nấu cơm thì lúc bây giờ cái cái bữa ăn đó nó thành ra là hậu sinh viên các nghe kịp chưa ừ. tức là vì cái bữa ăn sẽ có mà bây giờ mình phải nấu cơm đó là hậu sinh viên còn trường hợp thứ nhất là nhà mình nấu cơm mà lát nữa mình mới có cơm mình ăn đó là tiền sinh viên được chưa à. rồi cái trường hợp thứ ba đó là a giúp b bằng cách là một là a giúp b bằng cách là có mặt trước hai là a giúp b bằng cách là có mặt sau nhưng có trường thứ ba là a giúp b bằng cách là cùng có mặt à sẽ cùng có mặt thì tôi hay ví dụ hoài đó nhưng trong một cái hôn lễ thì cô dâu chú rể là phải cùng có mặt ở trong một cái bệnh viện hay là cái phòng mạch thì bác sĩ và bệnh nhân phải cùng có mặt ờ, thì mới mới ra cơm cháo chứ còn không thể nào mà trong một đám cưới thì ờ, cô dâu tới trước rồi xong rồi sách đích về rồi chiều chiều cái chú rể tới thì tôi chưa nghe nó có đám cưới nào lạ chỉ trừ đám, đám cưới trước cổng chùa à, <laughs> tôi tôi không biết tức là chàng đi xiết da rồi nàng tới sao hay sao tôi không biết chứ xưa nay đám cưới là cô cậu là phải một lúc và bác cái quan hệ với bác sĩ bệnh nhân cũng phải vậy à, cũng phải là cùng lúc chứ không thể nào mà bác sĩ tới trước xong bác sĩ đi về mất tiêu lát bệnh nhân tới hoặc bệnh nhân tới trước rồi đi về mất tiêu lát sau bác sĩ tới không có à, đó là một cuộc hẹn thất bại à, một cái một cái cuộc hẹn thất bại mà một mà, mà mà ở đây đó là bác sĩ và bệnh nhân phải gặp nhau thì trong trường hợp mà a và b nhân và quả cùng hợp mặt một lúc thì cái trường hợp đó, đó được gọi là câu xanh hay là đồng xanh duyên như vậy thì các các cái pháp ở đời nó tồn tại vào các duyên một là a giúp b bằng cách có mặt trước a giúp b bằng cách có mặt sau a giúp b bằng cách cùng có mặt nhưng cái thứ tư mới ghê cái thứ tư là cái mới ghê a giúp b bằng cách vắng mặt uhm, đó mới ghê nha à, giúp nhau bằng cách có mặt trước giúp nhau bằng cách có mặt sau giúp nhau bằng cách cùng có mặt và giúp nhau bằng cách vắng mặt rồi à, có những trường hợp phải có những một có vô số trường hợp à, phải nhờ đến cái sự vắng mặt của cái này thì cái kia nó phải có mặt được uhm, nhớ cái đó nha như vậy thì mình thấy trên đời này vạn pháp đó là do duyên và duyên thì nó có nhiều cái hình thức lắm à, cái điều kiện nó có nhiều hình thức lắm à, có ờ, nó giúp nhau bằng cách là có mặt trước giúp nhau bằng cách có mặt sau giúp nhau bằng cách cùng có mặt và giúp nhau bằng cách là vắng mặt vắng mặt cũng là một cách giúp ờ, sự có mặt của trí tuệ đó à, nó là một cái điều kiện hỗ trợ cho các cái thiện pháp khác nhưng mà cũng chính vì cái sự có mặt của trí tuệ nó làm cho vô minh biến mất uhm. mà khi không có mặt trí tuệ đó cái sự vắng mặt của trí tuệ nó cũng là một cái điều kiện để cho vô minh có mặt trong khi sự có mặt của trí tuệ đó là nó là điều kiện để giúp cho các thiện pháp tôi nhắc lại sự có mặt của trí tuệ đó, nó là điều kiện cho các thiện pháp cùng nhóm với trí tuệ nhưng mà cái sự vắng mặt của trí tuệ đó, nó lại cũng là, là có thể là điều kiện tốt để cho cái si mê nó có mặt như vậy mình thấy cái sự có mặt hay là vắng mặt của một cái gì đó trên đời nó hoàn toàn có thể là điều kiện uh, giúp cho kẻ khác được có mặt biết tôi nói thì các vị nghe kịp không ta à, làm, làm ơn uh, văn xin cầu khẩn hiểu dùm cho tôi nhờ cái ờ, dạ, tức là sự có mặt của cái gì đó nó là điều kiện giúp cho cái khác là đúng rồi cái đó dễ ẹp nó dễ hiểu quá dễ quá nhưng mà sự vắng mặt đó nó cũng là một cái điều kiện yeah. các vị có nghe câu về dậu đổ bìm leo không đó cái hàng rào nó có gãy đổ thì cái cái gì leo cỏ dại nó mới lan được hoặc là hoặc là vắng chủ nhà ra gọi là vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm Việt Nam kêu là gà dọc nuôi nuôi, nuôi, nuôi tôm gì đó gà vọc nuôi tôm có nghĩa là chủ nhà đi vắng đó là cái điều kiện để cho con gà nó vô bếp nó quậy tung ở trong đó này nhớ nha gắn vắng chủ nhà gà vọc nuôi tôm hoặc là dậu đổ kìm lên có nghĩa là sự vắng mặt của cái này nó có thể là điều kiện giúp được cái kia đấy cho nên tôi quay lại cái nội dung bài giảng trưa nay ừ đó là muốn biết mình có cái gì thì để, thì hãy coi mình không có cái gì mà muốn biết mình không có cái gì thì hãy xem mình đang có cái gì đó, tu hành là phải thường xuyên xem cái đó nha xem cái đó nên lắm nên lắm chứ mình cứ tự thấy mình là phật tử mình có pháp danh mình có áo lam mình cũng có những công đức những hạnh lành chủ nhật nào cũng đi chùa đêm nào cũng alo với tăng ni với bạn đạo mình nghĩ ô chỉ là ngon lành mà cao cái chuyện đó là hình thức thôi đó là những cái mà có thể quay phim chụp hình được ừ. nhưng mà cái những cái mà không thể quay phim không phải chụp hình đó, thì là, là lớn chuyện hơn lớn chuyện lắm có nghĩa là cái áo lam ai cũng chụp hình được thậm chí mình có cạo đầu ai cũng chụp hình được à, thậm chí mình có cái pháp danh người ta cũng có thể chụp hình được Đấy. nhưng mà mình có cái gì trong mấy chục năm làm phật tử thậm chí làm tăng ni mình có được cái gì trong đầu mình cái đó là chuyện không thì mình cứ giờ mình coi à, trong mấy chục năm mà mình làm cái hạnh mà hạnh từ thiện bố thí phục vụ đó ờ, đúng mình có được cái đó rồi đó, nhưng mà mình không có cái gì ừ. và từ chỗ mình không có cái đó, đó thì nó đổi lên mình có được cái gì ừ, nhớ nha có và không trong đạo Phật rất là quan trọng ở trong uh, Trung Bộ cái bài kinh tiểu không nó vẫn dạy rất rõ à, khi mà mình sống nhiều với những cái tâm tư mà là mắt miếu dính mắt ở trong ờ, thiên đối với thiên hạ không thì mình không có chỗ trống cho những cái suy tư ờ, cho những cái suy tư mà gọi là uh, ờ, viễn ừ, ly cao cấp được mình còn dính líu mắc miếu ở trong cái cái cái cái cái, cái, cái, cái, cái mộng ước trầm luân thì mình không có cái chỗ trống cho cái lý tưởng giải thoát cho nên trong lớp ngày dạy cái bài kinh đó là nếu mà người không quen hay đọc không hiểu nhưng bài kinh đó rất là sâu và tôi rất là mê và tôi đã đem cái bài kinh đó vào trong cái nhật tụng Kalama bây giờ tôi quên mất rồi biết là Kalama mấy một hai ba tôi quên mất ở ờ, báo cho cho rùm cho biết là hôm nay là chúng ta đang chạy giấy để in hai cuốn Kalama một hai ừ, tái bản một và in cuốn hai và chúng ta hôm nay cũng đã có luôn cái bản thảo cuốn ba ờ, và đặc biệt đó là cuốn một thì ừ, phải nói dài toàn kinh dài không mà nhức đầu lắm ừ, mặc dù đó là những bài kinh căn bản nhưng mà tôi Ừ, thiết tha không phải không phải làm chuyện tiếp thị bán sách không sai nhưng mà cái chuyện quan trọng nhất ở đây đó là tôi thiết tha mong bà con nếu không mua thì mua đó là giúp cho Calama sau này chúng tôi không có xin tiền cho Calama này mà chỉ đi bán sách ừ. nhưng tôi đang viết cái quyển chuyện phím thầy tu hai cũng chỉ để là cho Calama thôi ừ. chứ không có đi xin xin xin chúng chửi mình lắm thì trong quyển Calama hai và ba đó nó có rất là nhiều cái bài kinh hầu hết là kinh ngắn ngắn ngắn ngắn để cho bà con đọc nghe nhưng mà đã đọc ra những vấn đề lớn ừ, vấn đề lớn của giáo pháp đúng ra kinh nào cũng quan trọng hết nhưng mà mình gom gom cái gì mình cho nó gần gần với bà con cho bà con dễ nuốt không thì ở trong cái bài kinh đại không tiểu không của trung bộ ấy, tôi có đem vào trong kalama có cái nội dung thế này đức phật ngày dạy khi nào mình sống nhiều với nghe kỹ nha sống nhiều với nhân tưởng thôn tưởng thôn thôn thôn xóm sống nhiều với nhân tưởng thôn tưởng nghĩa là cái đầu mình lúc đó nó còn mắc biếu còn dính líu nhiều về con người về, về thế giới xung quanh thì lúc đó cái đầu mình không có rảnh à, không có rảnh để cho cái gì cho cả lâm tưởng uhm, nhớ cái đó nha còn mắc miếu trong cái nhân tưởng và thôn tưởng thì cũng có rảnh cho cái lâm tưởng có nghĩa là ừ, quay về cái thiên nhiên lâm là rừng quay về thiên nhiên nhưng mà chưa lâm tưởng chưa mà hễ mình biết là cái đầu mình biết biết rảnh rang à, không có bị chia trí không bị phân tâm à, với cái gọi là là là là, là, là, là người à, và với với với với với, với uh, phố xá thiên hạ đó thì mình mới bắt đầu quay về với thiên nhiên này nhưng mà chưa có đủ khi mà mình biết quay về sống một mình mình biết quay về với thiên nhiên rồi đó ừ, uhm, chờ tôi tỉnh gì tôi đang giảng mà tôi có một cái ý cái ý mà tôi sẽ quên Ủa, giờ già thiệt rồi rồi chắc mốt đi đâu phải có một trợ lý ờ, nào kế bên thế chắc chị sẽ quên thì nhắc nhớ kỹ nhắc lại nha khi nào mình sống nhiều với nhân tưởng và thôn tưởng thì lúc nghĩa là sống nhiều với con người với thế giới đó, với xã hội đó thì mình không có rảnh để mà quay về với thiên nhiên là là lâm tưởng mà khi nào mình mình biết lìa xa nhân gian để mà quay về với đời sống tự nhiên quay về với đời sống nội tâm thì lúc bây giờ đó, mình mới quên được cái tế toán của nhân nhân quần nhân gian nhưng mà đúng chưa chưa và cái cuối cùng nữa có nghĩa là phải an trú vào cái cuối cùng gọi là tánh không không nay dịch chính là không tưởng thì nghe kỳ quá không không tưởng nghe nó, nó dễ hiểu lầm cho nên là tánh không có nghĩa là còn mắc miếu vào phố xá thiên hạ nhân gian xã hội đó thì không thể quay về với thiên nhiên được phải quay về với đời sống biển ly thanh tịnh nhưng mà yêu được thiên nhiên yêu được đời sống của mình chưa có đủ mà phải để đến cái thứ ba nó lìa khỏi cả cái lâm tưởng để trở về trú trong cái không tánh nữa là sao danh không lợi không sắc tài tình danh lợi là không trống rồi bây giờ qua tới cái không thứ hai núi đồi thiên nhiên yên tĩnh thanh tịnh đáng yêu thiệt đáng sống thiệt nhưng mà nó nó cũng là một hình thức mắc biếu khác sạch sẽ hơn thôi ừ. tu tập thiền định chứng đắc thần thông ờ, nó cao siêu thiệt nhưng mà chưa nó phải tới cái cuối cùng phải buông cả cái tưởng để trú vào không tánh để thấy thấy rằng tất cả những cái gọi là nhân gian thiên hạ tất cả những cái gọi là núi rừng tự yên tĩnh độc cư viễn ly tất cả những cái gọi là đức hạnh trí tuệ thiền định tất cả chỉ là các pháp hữu vi do duyên mà có có rồi phải mất đây nhớ cái đó cái đó rất là quan trọng nha ai sống nhiều với nhân tưởng và và phong tưởng thì sẽ không có cái rảnh trí để nghĩ mà sống trong cái lâm tưởng tức là quay về với thiên nhiên mà sống trong lâm tưởng chưa đủ độc cư viễn ly chưa đủ mà phải buông bỏ triệt để toàn triệt dứt khoát hoàn toàn tuyệt đối mọi ý niệm thích và ghét à, đối với cái mọi hiện hữu à, coi sắc tài tình danh lợi đó là không đúng nhưng mà dầu có giới luật thiền định kiến thức đa văn cách mấy đi nữa trong đó chỉ là phương tiện để qua sông mà thôi và có một câu chuyện tôi kể hoài bây giờ tôi nhắc lại tôi ở bên thụy sĩ bên thụy sĩ tôi không có xe hơi tôi đi bằng phương tiện công cộng cái vị tôi đang kể chuyện này biết bên việt nam bên mỹ bên úc chắc không biết ờ, úc úc chắc không có nhưng không phổ biến tại úc ít ai đi xe lửa lắm. việt nam chứ cũng hiếm lắm mỹ cũng mỹ đi xa hơi mà. À, cho nên ở bên biển biết chuyện này có nghĩa là ở bên thụy sĩ đất nó rộng đất nó hẹp lắm cho nên đó, kiếm được cái chỗ đậu xe nó là cả vấn đề cho nên ta đi phương tiện công cộng mà chính vì vậy cho nên nó là có thể nói là 3 phần tư hay là 4 phần năm thì dân thị sĩ là, là đi xe, đi xe, xe, xe lửa mà có nhiều bữa nó, nó bây giờ tan tầm nó đông lắm cái nó có hai cái chỗ bán vé một là cái cái cái, cái chỗ người bán affix và người bán thứ hai nữa là cái máy bán bằng máy tự động mà nó người đông đến mức mình cái chỗ mà mình người bán là ta cũng xếp hàng mà cái chỗ máy bán á, máy tự động là ta cũng xếp hàng mà lắm mà mình sợ về núi tối mà mình đóng ruột Đấy mà phải ráng chờ chờ chờ chờ mà có nhiều cái người thấy ghét lắm ờ, nãy giờ mới đứng ừ, kêu phone tùm lum đó. không chịu chuẩn bị tiền đợi đến phiên họ là họ móc một xu ba xu đồng rưỡi bốn đồng mốt rồi tiền giấy thì le lưỡi liếm còn cái, cái, cái tiền cắt thì cái xẹ ra đếm rồi cũng lấy về trình nghĩ trong bụng cái tại sao bao nhiêu người chết mà sao bà cũng chết tôi thật sự tôi từng nghĩ như vậy tôi từng nghĩ như vậy tôi nghĩ tại sao mà bao nhiêu người chết mà xong thấy ông chết tại sao không thấy bà chết rồi nóng ruột rồi xếp hàng lấy được cái vé rồi thì sao ta lấy được cái vé rồi thì sao lên tận tàu lâu lâu có có ông soát vé có ông hỏi không ông hỏi từng người trong toa mà lâu lâu có lần dài dài đi dài ba chuyến có một chuyến không chuyến nào cũng có người xét vé nhưng có nhiều bữa họ không có hỏi lạ vậy. thì có người xét vé mình còn thấy nó xứng đáng còn có bữa trời đó mình mình mình xếp hàng mà muốn chết luôn rồi tới hồi mình lấy được cái vé rồi mình lên mình nằm mình ngủ ngủ cho tới ga của mình luôn nó thông báo mình xuống mà mình xuống mình thò tay trong túi áo mình lấy cái vé đó mình nhìn cái vé đó chực nhớ nó chuyện rất thú vị cực muốn chết để lấy được cái vé lấy xong xuôi rồi đó nhét vô cái túi ngủ mình đâu có làm gì đó đâu nó chỉ có giá trị trong cái chuyến đó thôi xuống chuyến đó rồi một là nếu mình còn đi nữa đi xe lửa nữa thì mua chuyến khác à, không thường thường tôi mua luôn còn không đó mình đi xe bus uhm, có trường hợp thì mình lấy cái vé đó mình đi xe bus luôn cũng được còn có trường hợp thì mình không mua vé khác nhưng mà lúc tôi cầm cái vé tôi nghĩ là trời mình cực khổ mình hồi hộp mình vừa đứng mình vừa trù rủa thiên hạ mà vừa ngó liếc đồng hồ để rồi cuối cùng thì lấy được cái tờ giấy này vừa tốn tiền vừa mệt vừa căng thẳng bị stress tưởng sao lấy xong nhét túi lên xe lửa ngủ thì tại sao tôi kể chuyện rùi bu này thì toàn bộ những cái vất vả trong đời sống và trong cuộc tu của mình nó chỉ là cái vé tàu đó quý vị cái vé tàu thôi này hôm nay bà con ờ, giờ này tôi biết bà con quốc gia nào nhưng có những bà con cái giờ này đi làm về rất là mệt nhưng mà ráng lết vô trong cái, cái, cái, cái room ngồi nghe có bà con bây giờ là sáng sớm vậy phải ráng ngồi trong mắt nghe À, có nhiều bà con vừa nghe vừa ghi chép tội nghiệp lắm cực lắm khổ lắm nhiều khi nghe ông nói mấy câu hơi nói nặng mình nó buồn chạy Đấy. nhưng mà tất cả chỉ là vé tàu thôi bổ sung bổ sung bổ sung đâu phải học mình tôi cái học tùm lum hết mà ai chứ như ông nhân này nó cũng có tám thầy 13 thợ ăn rồi là phải rồi đi <laughs> liên lạc vũ trụ năm châu thầy bà tùm lum hết thì uh, học cũng cực hành cũng cực nhẫn cực xả cực trí cực muốn có từ tâm cũng cực muốn bố thí muốn ờ, phục vụ muốn ngồi thiền muốn cái gì cũng cực hết nhưng mà tất cả đều là những cái bé tàu nhớ không ừ. bé tàu thì buông tu là sao là buổi đầu là buông những cái thuộc về thế gian sắc tài tình vậy là nhưng mà cái buông tiếp theo đó là phải biết mua vé phải biết mua vé cái vé đây là gì vé thì gồm có mình phải mua một cái vé sức khỏe một cái vé tại nếu mình là cư sĩ thì mình phải mua mình có trong túi và hai ba cái vé vé sức khỏe cái vé tài chánh rồi cái vé kiến thức Phật pháp rồi cái vé công phu cái công phu là mỗi ngày phải phải có khả năng tập luyện ngồi phải phải có khả năng ngồi thì đó là cái vé để mà mình, mình xài sau này đó phải không đúng rồi phải xài ngay từ bây giờ chứ mới là xài sau này nữa ừ. thì bà con mỗi ngày phải chăm sóc sức khỏe rồi phải đi làm kiếm tiền tất cả đó là những cái vé rồi cuối cùng cuối đời cũng xu tay nhưng mà bây giờ phải mua phải ráng xếp hàng mà mua phải không thì tôi quay trở lại cái bài kinh ờ, ờ, bài kinh đại không và tiểu không ngài dạy rằng hễ mà cái đầu mình mà nhân dạ nhân ờ, nhân gian thiên hạ phố xá xã hội mà nó đầy cái đầu mình thì nó không chỗ trống để cho cái, nhân tưởng thôn tưởng mà nó chiếm đầy cái đầu mình không có chỗ cho lầm tưởng mà cái lâm tưởng mà nó chiếm đầy cái đầu mình đó thì nó không có chỗ cho không tưởng không tánh không rồi cái hồi nãy tôi muốn nói là cái này cái bà Theodore Roosevelt là bà là, là bà vợ của một ông, ông tổng Roosevelt là một ông tổng thống Mỹ đời 43 42 tôi quên bà có một cái câu mà tôi nghĩ rằng một lát nữa bà con ờ, vào internet bà con tìm cái câu tôi mê quá thì cái câu mà nó, nó có nội dung nó y chang như là bài kinh này không tiểu không vậy đó tôi nhắc lại bài kinh đến Phật ngày giải rằng còn sống ờ, nhiều với thôn tưởng và nhân tưởng thì không có chỗ trống cho lâm tưởng mà còn sống như còn bị vướng kẹt ở trong cái lâm tưởng không có chỗ trống cho cho cái, cái, cái sự buông bỏ triệt để thì cái bà Roosevelt nó có câu thế này thiên hạ có ba loại người người cao cấp thì quan tâm cái lý tưởng người trung cấp quan tâm sự kiện và người kém nhất thì quan tâm con người và con tiền tôi bản tiếng Anh con người có ba hạng cái hạng sơ cấp là chỉ quan tâm con người thôi ví dụ như cái người đó là à, đàn ông đàn bà mập ốm xấu đẹp trắng đen người đó tôi nhìn thấy ghét người đó tôi nhìn tôi dễ mến à, cái người hạ cấp người hạ cấp hạng sơ sơ cấp nó chỉ quan tâm đến con người nó không quan tâm chuyện khác nhưng cái bậc trung cấp thì họ không có, có quan tâm với con người mà họ quan tâm với sự kiện ví dụ như bữa nay mình vô mình nghe cái gì thằng cha nào giảng đóng quan trọng mà ông nói cái gì à, mình chỉ quan tâm sự kiện thôi mà quan tâm sự kiện là sao ờ, nghe nói đâu có lớp học thì nhào vô học ở đâu có pháp hội thì nhào vô dự à, chẳng hạn như kỳ rồi tôi có nghe chị cũng hơi buồn buồn ừ, hy vọng nói ra không đụng ngay à, ờ, là có nhớ một tiểu mình úc đi vô chùa nào chùa thái mình úc là chịu lễ mình đâu có biết đâu tự giác cái mặt vô thì mình nghĩ chùa là cái chỗ của thiên hạ mà thì tự nhiên mà, mà, mà mình dân bên tây phương thì, thì ai đi hỏng đi học đi làm không đi làm đi học đổi rảnh cho lúc nào rảnh thì, thì sao ta chạy chùa chạy chùa mà ai ngờ xui vô lúc đầu đối cọc cái bữa đó người ta đang làm phước ông sư á, thì đi đứng cẩn thận đừng có nên có mặt trong những cái buổi lễ mà không có mời đó là Phật giáo hôm nay với Phật giáo thời Đức Phật chẳng có vậy à. nhưng mà riêng cư sĩ thì mình có quyền đi khắp nơi để mình đi làm bước mà cho dầu ở đó người ta đang, rước vua rước giáo hoàng không sao hết mình là cư sĩ là mình có mặt trên toàn thế giới hẻ đâu có pháp hội là mình cứ nhào vô ừ, bởi vì tôi đi tôi tốn tiền mà chứ tôi đi tôi đâu có được gì đâu mấy ông sư đi tới đó còn được ờ, mời ăn được cúng dường chứ còn tôi được cư sĩ tóc tai tùm lum vợ con lùm xùm tôi có quyền đi chứ tôi đi tôi, tôi, tôi tốn tiền mà thế là nguyên một cái đám dắt nhào nhào như chùa thả vô đó gặp đám Việt Nam nằm trong thì nó phán cho một câu đó nó hôm nay cái lễ hội này là của chúng tôi cái, cái, cái phước thí này là phước hội này của chúng tôi mà các vị nhờ vô anh ghé là chúng tôi không có hệ <laughs> tôi có nghe được một một người một người phật tử mình úc kể nó rõ sao kỳ vậy sư thì tôi nói thực kệ là bị bệnh rồi bỏ qua chứ biết sao vậy nhưng mà đại khái cái nó rất là kỳ à, rất là kỳ tại cư sĩ thì bữa nào nó rảnh nó, nó đi chùa còn chuyện mà bữa đó mình làm thí chủ là chuyện của mình nhưng mà ta vô ta đâu có ăn chật mình đâu nó vô thì cũng tốn tiền thì cũng cúng ờ, giường rồi nó cũng ờ, tốn kém mất thời gian của tà la rồi nó đi về nó nói ăn uống của mình nhưng chị là mình đi trách cái nắp nhà dân ké thì ờ, đại khái đó là khó lắm quý vị khi mà mình còn là bị dính mắt à, dính cái này không không có buông được cái kia kể cả cái chuyện mà nó vô cái, cái đạo tràng và lam thanh tịnh mà cái lòng mình nó còn dính mắt nó còn mắt miếu đó, thì khổ lắm khổ lắm tôi nói câu này hơi nặng này không là trong kinh đức này đúng là Phật nói rồi tôi nói rồi cũng sợ Đức Phật ngày dạy rằng giống như con chó đó mà nó bị cột vô một chỗ nào đó dầu nó có cắn nó có quào nó có sủa nó có la nó có hét như thế nào đi nữa thì nó cứ quẩn quanh nó trong cái xung quanh cái chỗ cột đó thôi trong cái cây cọc mà cột đó, đó. Ừ. nó có cào cấu nó có sủa nó có hét nó cũng quẩn quanh đó. kẻ phàm phu mà sống nhiều với cái ngại chấp đó, thì bây giờ họ có làm à, bằng làm tời đi nữa đó ngọc hoàng thượng đế thái thượng lão quân diêu trừ dương mẫu thì họ cũng vẫn cứ tiếp tục quẩn quanh trong cái nhà chặt. và tôi quay lại ba câu nói của cái bà bà Roosevelt bà nói rằng cái bậc mà thượng căn á là chỉ quan tâm cái cái cái cái, cái, cái, cái ý nghĩa thôi à, còn cái mà cái người trung căn là quan tâm sự kiện mà kẻ hạ căn thì quan tâm cái con người cứ là đến với ai là quan tâm cái người đó mình thích hay mình ghét người nó dễ mến hay khó ưa người đó là nam nữ đẹp xấu già trẻ bé lớn trắng đen mập ốm cao thấp lặp lặp lặp lặp nhưng mà riêng về cái người mà trung căn thì họ không quan tâm cái đó mà họ quan tâm cái sự kiện là ở nay chùa có pháp hội chỗ nay chùa có pháp thí có phước phước hội pháp hội pháp thí mình vô nhưng mà cái cái bậc thượng căn này họ còn siêu hơn nữa họ không có quan tâm đến người không quan tâm đến sự kiện mà họ chỉ quan tâm đến ý nghĩa của vấn đề bữa nay mình nghe được cái gì bữa nay mình nghe được cái gì và cái đó nó giúp được gì cho mình này mà khi mà cái đầu của mình mà tôi nhắc lại nó vướng cái này thì nó không chỗ trống cho cái kia nhớ nha cho nên trong kinh đức phật ngày dạy trong đời này chúng ta có nhiều cái thái độ để mà đánh giá vấn đề một cái hạng thứ nhất cái gọi là uh, rupapama đó tức là cái hạng người đánh giá thiên hạ qua những gì con mắt mình nhìn thấy à, mình thấy cái gì đẹp cái gì sang thì mình thích cái hạng thứ nhất thấy gì đẹp gì sang là để chạy theo cái hạng thứ hai là khô sappaman á tức là theo đuổi cái gì đó thờ phụng thần tượng gì đó là qua cái tiếng tâm mình cũng chẳng biết hòa thượng làng mai dạy cái gì mà thấy tây u mà nó bu lại mấy trăm mạng trong đó có ma sơ có linh mục rồi có tây có nhật thì nó nhào vô nó tu thì mình đi chạy theo thôi chứ thật ra mình cũng không có biết nhiều mình không biết cái làng mai nó khác cái cái, cái, cái trung lâm của việt nam cái gì mình không hề biết à, cần biết dạy cái tiếng của hòa thượng nhất hạnh đây ừ. những cái hạng thứ nhất là, là dạy theo cái khô cái cà rupa mama nó là chạy theo thành thức đẹp sang cái thứ hai là chạy theo cái tiếng tâm của đương sự cái thứ ba gọi là lưu cấp âm nó tức là chạy theo cái vẻ ngoài ừ, bằng tăng khổ sải dáng vẻ thanh tu khổ hạnh ừ, của ai đó thì trường hợp đó được gọi là khu lưu khác lưu khác bên nhưng mà cái trường hợp thứ tư mới quan trọng trường hợp thứ tư gọi là đã hâm mập mà đấy có nghĩa là mình đánh giá vấn đề dựa trên cái nội dung chánh pháp dựa trên khía cạnh chánh pháp người đó là ai quan trọng ừ, mà cái điều họ nói có giúp được gì cho mình hay không còn họ là ai quan trọng không tại vì nó thiệt mình đói bụng đúng không thì mình mua hút bánh mì thì cái người bán bánh mì đó nó người miên người lào kệ đó nó đẹp nó xấu kệ đó miễn là cái ổ bánh mì đó mình thấy ăn được cái giá chấp nhận được đấy giòn ngon ruột cái ruột cái nhân ok giá được ngon bổ rẻ là được nhưng mà sau này mình biết thêm ờ, trong nước nó có cái công thức ờ, buôn bán như thế này cái gì ngon thì cái đó nó không có bổ mà cái gì bổ thì gì ngon gì bổ thì cái đó không có rẻ mà cái gì mà rẻ thì cái đó không có ngon có bổ <laughs> mà đó là Việt Nam đó. Việt Nam cho nên cẩn thận nha cẩn thận Việt Nam Việt Nam đừng có ham mà thấy mình ngon bổ rẻ chỉ đó là dốc chỉ nói vậy thôi chứ hệ cái gì mà ngon thì cái đó có gì nó nó, nó, không có làm ngon khác mà làm khác ngon không có làm ngon lành nó thì có chừng nó không có bổ à, nó không có độc thôi chứ nó không có bổ mà cái gì ngon ngon có bổ cái gì nó không có rẻ mà cái gì rẻ thì nó không có ngon nó không có bổ nhớ cái đó có khi cái cổ độc đó là nó nó rẻ thì nó không có làm nha ừ. cho nên là quan trọng nhất là mình cứ nhớ cái này để mình có cái này thì mình sẽ không có cái ngược lại chưa hết cái đề tài đó nó còn mở ra cho chúng ta một vấn đề khác khi mà chúng ta lưu tâm nhiều về cái gì thì chúng ta sẽ lơ là cái khác có câu mà tôi nói hoài à. là trong cái giới shopping ở Mỹ shopaholicism ở Mỹ còn cái câu này khi bạn tốn tiền để mua thứ không cần thiết thì bạn đã mất đi cái số tiền để mua cái cần thiết cái câu đó rất là hay nha yeah khi bạn mất đi số tiền cho cái không cần thiết thì có nghĩa là bạn đang mất đi cái số tiền cho cái cần thiết ví dụ như bây giờ mình tính đi chợ mua đồ cho nhà mà mình tính ra mình mua giấy ờ, giấy toilet nè dầu ăn nè nước rửa chén nè mà tự nhiên mình ra mình thấy nó bán ba cái ờ, kẹo bánh hạ giá rồi đó là phấn son hạ giá là mình nhà cái mua là mình hụt cái tiền kia hoặc là mình thích đi mua quần lão lụa túi sách giày dép nhiều quá thì mình sẽ không có dư tiền để mai mốt mình đổi cái nhà khác đúng ra mình phải để dành mình mình đổi nhà được tôi biết bên thụy sĩ nó có một cái gia đình nó đặc biệt lắm không biết cái này bên mỹ với bên ờ, chắc mà như mỹ có mình nhớ mỹ có tức là họ đi mua đồ họ xài cúp bông các bạn biết không bên úc có đó không ta cúp bông đó. cúp bông cái mình mua cái họ họ họ đưa cho mình nguyên sách báo quảng cáo rồi trong đó nó có mấy cái bông dình cắt đó mà cái gia đình này đó là chuyên môn gọi là collect collect mấy cái đó mà suốt mấy chục năm trời đó mà theo lời họ nói thì tôi đâu có biết nhưng mà theo lời họ nói là nhờ cái đó cộng với tiền lương đó, mà họ mua nhà được và tôi tin cái đó tôi tin tức là cái bớt bớt phần trăm bớt đợt nhiều lắm đổ xăng nó cũng có cái bông rồi uh, ba cái hàng quá rồi chưa kể họ theo dõi mấy cái mà catalog có cái nào được mà hạ giá hoặc là mấy cái bên đây có mấy cái tiệm mấy cái siêu thị như Liên Đình Micro Cop Mano bên Thụy Sĩ nè ừ. tôi nói này chắc dân dân bên đây biết lâu lâu nó có mấy cái vụ mà bớt 50 phần trăm 60 phần trăm hoặc chưa kể chợ chiều bên đây bên đây mà sau 5 giờ có rất nhiều thứ nó bán có 50 phần trăm giá đã vậy đó. thì nhờ mình quan tâm đến cái đó đó thì mình sẽ tiết kiệm được cái khác cho nên tôi nhắc lại khi mình lưu tâm cái này thì mình sẽ làm lơ cái khác mà khi mà mình làm lơ cái này thì mình sẽ tự nhiên nó sẽ hướng tâm tới cái khác à, đại khái như vậy như hồi nãy tôi nói đó à, có nghĩa là khi mà mình thích sắm sửa nhiều quá thì mình sẽ không có đủ tiền để mình mua nhà mà cái người mà họ muốn mua nhà thì họ dồn hết tâm huyết cho cái nhà thì lâu ngày nó sẽ được ra tôi tin cái gì nó có thì mình tiền nhiều mình mua nhà lớn tiền ít mua nhà nhỏ nhưng ít ra đỡ hơn ở nhà mướn không? mặc dù cũng có một cái quan điểm ở Âu Mỹ là cho rằng ở nhà mướn sướng sướng hơn cái nhà mình làm chủ là chuyện là chuyện luôn có bạn ở đây không? nhưng tôi chỉ nói là nếu muốn mua nhà thì mình phải làm lơ tất cả những cái nhu cầu khác như có thể không như có thể nha as possible chứ không phải là nghĩa là nhịn ăn thì không phải cũng ờ, cũng phải ăn chứ nhưng mà mình tiết kiệm sao để mình dồn cho cái nhà ở đây cũng vậy khi mà ta lưu tâm nhiều cho cái gì thì ta sẽ làm lơ rất là nhiều cái chuyện khác mà khi ta làm lơ cái chuyện gì thì ta sẽ dồn cái tâm ý cho nhiều cái chuyện khác đây là cái luật cũng giống như khi mà ta có cái này thì ta sẽ không có những cái đối lập những cái ngược lại và khi ta có cái này thì ta sẽ có thêm những cái tương ứng đây là một cái công thức rất là quan trọng mà tôi đặc biệt mới gửi gắm bà con trong cái bài giảng trường này đây ừ, đặc biệt tôi nói làm lần nữa một cái chuyện mà tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần trong các cái pháp hội từ cái thuở xưa xưa xưa xưa mà tôi còn giảng ở trong tinh tạng đấy. giảng tinh tạng đi đó là ở ngoài đời ở ngoài đời ngoài thế gian bà con học tiểu học bà con học trung học bà con có thể là một người học trò cực kỳ kiêu ngạo tự mãn tự tôn tự đại phải không nhưng mà không sao miễn là bà con <clears throat> học giỏi không đủ điểm thì bà con vẫn lên lớp đều đặn và cuối cùng bà con vẫn có cái mảnh bằng tu tài như thường ờ, các bà đó đấy rồi lên tới đại học bà con vẫn tiếp tục kiêu ngạo tự mãn tự tôn tự đại không sao hết miễn là bà con giỏi thì bà con vẫn có ngày bà con coi được mảnh bằng đại học không sao hết không đó là ngoài đời nhưng trong đạo thì không trong đạo thì không trong đạo anh có giới luật thanh tịnh cỡ nào đi nữa anh có tinh thông Phật pháp cỡ nào đi nữa nhưng mà khi anh có cái lòng kiêu ngạo với cái mà anh đang có thì anh không thể đi xa được anh biết trong rừng có hiểu đó không à, thí dụ như bây giờ thằng ngồi thiền nè bây giờ ngồi thiền nè tôi là một hành giả miên mật tinh tấn phải không tôi nhìn quanh tôi thấy hàng trăm cái hành giả trong cái thiền viện này không ai bằng tôi hết mẹ bằng tôi ngồi đâu nhúc nhích quạt quẹt sột sạt không ngồi rồi mỗi lần nghe trình pháp họ trình dưới đây mình ngồi mình nghe họ trình rồi mình thấy buồn cười hành giả gì đâu mà đau lưng rồi hành giả gì đâu mà sợ ma hành giả gì đâu dắt chiều nối bụng hành giả gì đâu nhớ nhà nói chung rồi hành giả hỏi gì cô vớ và về Phật pháp ở đây không có ai bằng tôi hết không không ai bằng tôi hết. tôi ngồi một phát là phải ba tiếng Đấy mà lần nào tôi trình pháp lên thì thiền sư cũng phải khen không. khi mà tôi bị ám ảnh bởi cái đó, thì không tôi không có lùi thì làm mừng lắm rồi chứ tôi không có tiến được không có tiến được tôi phải buông cái đó đi tôi phải buông cái đó đi ừ, Phật, Phật, học giáo lý cũng vậy khi mà mình có cái lòng kiêu ngạo thì có nhiều cái vấn đề giáo lý mình sẽ hiểu không nổi nha tôi xin nhắc lại rõ là lần nữa đừng có tưởng là trí nhớ mình tốt trí hiểu mình tốt trí nhớ và trí hiểu mình tốt là mình sẽ đi xa trong Phật pháp sai nó có những cái vấn đề giáo lý chỉ có thể hiểu được ở con người buông bỏ quý vị à ừ tôi ví dụ một chuyện thôi à, ví dụ một chuyện thôi làm sao mình hiểu được cái lý cái cái cái cái cái chuyện mà Bồ Tát bố thí vợ con này. nếu mà mình không có mình không có cái thời gian suy tư tôi nói suy tư thôi nha chứ đừng có nói tôi tu tu tập tuệ quán à, mình chỉ suy suy diễn trên cái mặt chữ á, thì một là mình không tin chuyện đó còn ngay đó là mình mình sẽ tin một cách cuồng tính mù quáng mình hiểu được chuyện đó hoặc là mình không thể nào mình hiểu được cái chữ tánh không ở trong đạo Phật là cái gì mình không bao giờ hiểu được cái cái gọi là vô gián duyên trùng dụng duyên mình không hề thể nào hiểu được cái nguyên tắc nữa là cái trước tạo ra cái sau cái sau có thể giống cái trước nhưng không phải là cái trước mấy cái này học như vẹt nhưng mà để hiểu đó không hiểu được trừ phi mình phải buông cái tôi của mình đi mình mới hiểu được cái này không khi mà nói rằng cái danh sách này nó tiếp nối cho sinh diệt là mình học như vẹt như két mình nhắc lại như là cái bài tu băng thì thôi chứ còn để thấm thế là để có thể một buổi một, một ngày mà buông hết ngồi xếp bằng à, buông buông bỏ trọn vẹn như là trong kinh ghi mình làm được tại vì nó cứ ám à, mình tưởng là mình mình mình về hưu non mình tưởng là mình đã cất một cái cốc ở trên thiền viện mình đã xa lánh vợ chồng con cái cha mẹ bạn bè nên mình tu mình tưởng mình đã buông sai mình không thể nhảy ra khỏi cái bóng ngã chấp của mình đúng không mà bây giờ mình bỏ bây giờ mình không còn vợ tôi chồng tôi nhà tôi cha tôi mẹ tôi con tôi xe cộ nhà cửa của tôi mình đã buông hết rồi nhưng mà mình vẫn không buông được cái đức hạnh của tôi cái thiền định của tôi cái chánh niệm của tôi cái tri kiến cái trí tuệ của tôi chưa ngay cả cái ba la mật của tôi cái khả năng giác ngộ cái khả năng giải thoát của tôi chưa buông được này, nó đi mới ra dĩ nhiên bài giảng này, này nãy tôi có nói trước rồi bài giảng này là tôi lấy đi một phần của một cái lớp internship à, lấy một phần thì đương nhiên thì bà con nghe nhức đầu thiệt nhưng mà biết đâu bữa nay không hiểu mai hiểu không bạn biết đâu thằng tèo không hiểu thằng tí hiểu con lan phúc hiểu những con đào con yến nó hiểu à, cho nên trách nhiệm thì phải giảng thôi à, trách nhiệm thì phải giảng thì cái bài giảng này đặc biệt tôi muốn nhấn mạnh cái gì tôi muốn nói rằng dạng pháp ở đời nó do cái sự tương duyên mà có và sự tương duyên ờ, nó có bốn trường hợp là A giúp B bằng cách có mặt trước A giúp B bằng cách có mặt sau A giúp B bằng cách cùng có mặt và A giúp B bằng cách vắng mặt ừ, cái chuyện vắng mặt này rất là sâu sâu lắm ba cái trước đó thì gọi là A giúp B bằng cách có mặt dù có mặt trước có mặt sau hay cùng có mặt thì cũng gom chung gọi là giúp nhau bằng cách là có mặt nhưng mà riêng cái thứ tư mới là khó hiểu A giúp B bằng cách vắng mặt đấy sự vắng mặt của của cái này có thể là cái điều kiện để cho cái khác hoặc là vô số cái khác nó có mặt cho nên lý do đó mình sẽ cẩn thận hãy thường xem của mình có và không có cái gì bởi vì chính cái mình không có đó nó cũng là điều kiện để nảy nở sinh sôi bao nhiêu vấn đề mà chính cái mà mình không có đó nó cũng là điều kiện để nảy nở nảy nở sinh sôi vô số vấn đề này nhớ nha đây đây đây đây ví dụ như mình thấy trong một cái căn nhà mà có hơi người thì nó khó bị ẩm mốc một phần là do các người quét dọn thường có hơi người các vị biết khi có một người ở trong một căn phòng ấy, cái nhiệt độ trong phòng nó tăng lên mấy độ các vị có biết không biết trong rung biết gì đâu thấy mình có mấy chục ký gì chứ ghê lắm ghê lắm à, chính sự có mặt của con người nó tác động cho cái tuổi thọ của căn nhà chính cái sự can thiệp của bàn tay của người của cày của của cái cuốc cái vá cái sẻ nó giúp cho cái khu vườn thay da đổi thịt nhưng mà chỉ cần khu vườn nó thiếu vắng bàn tay người luống hoa chậu cỏ bồn bông nó thiếu vắng tay người căn hộ nó thiếu vắng bóng người thiếu vắng hơi người thì chính sự thiếu vắng đó nó sẽ nó sẽ dẫn đến rất là nhiều cái hệ quả hệ lụy nha ừ và chính sự có mặt của con người trên mảnh đất đó căn nhà đó nó sẽ dẫn đến rất là nhiều cái hệ quả à, à tương tương ứng này cũng vậy khi trong đời sống nội tâm mình mà thiếu vắng đi trí tuệ thiếu vắng đi từ tâm thiếu vắng đi trí chánh niệm thiếu vắng đi thiền định thiếu vắng đi tạm quý thiếu vắng đi niềm tin này. nó thiếu vắng từng thứ trong số mà tôi vừa kể thì nó sẽ dẫn đến vô số những hệ quả mà mình không có lường được mà ngược lại khi mà trong nội tâm mình có từ tâm có từ bi có trí tuệ có tùy hỷ có tàm quý có niềm tin có chánh niệm có thiền định này thì chính sự có mặt của mấy cái này nè nó sẽ dẫn đến vô số những cái hệ quả tương ứng và nếu mà mình có tham sân si ái mạng kiến nghi đấy, mình còn có ganh tị bụng xỉn không à, rồi ờ, có bao nhiêu thứ hôn thị rồi hoài nghi đó thì chính những cái đó, đó sự có mặt của những cái đó nó sẽ dẫn đến vô số cái hệ quả nếu nói suông thì ở đâu có thiện nữa nó không có ác đó là nói cái suông nhưng mà tôi muốn cái, cái chuyện đó, đó được đưa vào một câu nói mang tính công thức đó là muốn biết ta có cái gì thì phải xem Đấy, ta không có cái gì và muốn xem ta không có cái gì thì phải xem ta đang có cái gì tại vì sao là vì cái có và cái không đó, nó đều là điều kiện hết nó đều là điều kiện đều là cái duyên hết trong quý vị và cái bài giảng này thực ra đấy nó có một nội dung tương quan với bài giảng kỳ trước bài giảng kỳ trước nhưng tôi nhớ bài giảng về cái sự chuẩn bị này bạn chuẩn bị tùy thuộc vào cái sự chuẩn bị của mỗi người mà cái nẻo đường trước mắt của chúng ta à, dẫn về đâu như tôi vẫn thường nói trong mỗi phút giây trôi qua chúng ta đang kính đáo có mặt trên con đường dẫn về đâu đó trong mỗi phút mỗi giây trôi qua chúng ta đang kính đáo tô tường trét vữa cho một cái chốn về mai sau cái chốn về đó có thể là hang trồn hang cáo hang rắn hang rít có thể là một lâu đài bên bờ hồ bên bờ biển có thể là một ờ, căn phố ờ, có thể là một cái chồi lá một mái cỏ ở ruộng ở rừng Đấy, tùy mình thôi cái cái cuộc sống cái cái cuộc sống mình diễn ra trong từng phút từng giây và chính mỗi phút mỗi giây đó nó đang dọn đường nó đang chuẩn bị ừ, cho một cái đời sau kiếp khác và cũng trong mỗi phút mỗi giây hiện hữu chúng ta đang kính đáo có mặt trên con đường dẫn về trong đó đấy đó là bài giảng kỳ trước còn bài giảng kỳ này thì tôi đề nghị các vị chú ý ừ, một cái công thức đó là hãy chú ý coi mình sẽ có đang có cái gì và đang không có cái gì rồi vì sao vì vạn hữu ở đời luôn được tồn tại bằng vào hai điều kiện có và không có ừ. do có cái này mà nó sẽ dẫn đến cái chuyện không có vô số cái khác mà do không có cái này nó sẽ dẫn đến cái sự có mặt của vô số cái khác cho nên ở trong cái giáo lý duyên khởi mà vắng giáo lý duyên khởi đầy đủ thì về vô minh duyên hành hành duyên thức thức duyên danh sắc duyên sắc duyên lục nhập không do vô minh trong bốn đế mới dẫn đến các nghiệp thiện ác do các nghiệp thiện ác mới dẫn đến các tâm đầu thai do nó tâm đầu thai mới có lục căn do lục căn mới có lục xúc lục thọ lục ái rồi từ lục ái nó ra tứ thủ ra hai hữu và ra tứ sanh rồi từ đó nó ra già chết sầu bi khổ não đó là duyên khởi được kể rộng còn kể hẹp cái này có cái kia có cái này không cái kia không cái này xanh cái kia xanh cái này diệt cái kia diệt này tôi báo thì các bạn biết một chuyện còn rung rợn nữa là ở cái lục tỉnh nam bộ của mình đi lục tỉnh đó là nói trắng ra luôn đi tức là là từ uh, cái uh, sài gòn mình đi về tới mũi cà mau hồi xưa gọi là lục tỉnh cho nên cái tên cũ Sài Gòn đó, nó là tiếng người được gọi tiếng Me, nó là Prey Prenoco Prey là rừng Noco là, là thành phố Prenoco là phố rừng nó là rừng nhưng mà tên mình trong rừng nó có cái dãy phố cặp với sông Sài Gòn để mà thương thuyền các nước đó qua lại buôn bán The Prenoco thì trong cái lục tỉnh ngày xưa nó có tên cũ là tên là chân lạp đấy mà từ đời nhà Minh ờ, Châu Đạt Quang đã từng qua lục tỉnh này thì các ông Việt có biết một chuyện rất là đặc biệt đặc biệt rất là độc đáo đó là có một là ừ, Phật giáo Nam Tông Việt Nam được đem về nước Việt Nam từ năm 1938 à, do ngày ngài Sasanamuni ờ, rồi ngày ờ, ngày thiện luật ngày giác quan đó là Phật giáo Nam Tông mà do người Việt đem về chứ còn Phật giáo Nam Tông mà của Chư Tăng Khmer đó là đã có cách đây 2.000 năm rồi có từ đời vua dục từ đời vua dục trong chính cái sứ bộ truyền giáo có một cái sứ bộ đi vào Việt Nam Đấy, Phật giáo có từ đó Đấy, lâu rồi người Việt Nam mình không biết mình cứ là Phật giáo tạo thôi. đến năm 1938 mình mới lẩm bẩm có Phật giáo Nam Tông là kéo dài đến hôm nay thì đặc biệt đó là người ta khai quật trong rất là nhiều cái di chỉ khảo cổ ở miền Tây người ta gặp những cái phiến phiến vàng cát mỏng trong đó Đấy. mà trong đó có hai cái câu mà rất là đặc biệt là câu thứ nhất là cái câu mà của ngài Asachi bản hán chỉ là mã thắng ấy ngài Asachi ngày dạy cho ngày ngày sẽ lại phất lúc chưa chưa xuất gia đó là vạn pháp do duyên sinh vạn pháp do duyên diệt à, bậc đạo sư của tôi đã nói rõ duyên sinh và duyên diệt ấy đó là một câu gọi là các vị cổ đức xưa gọi đó là kẻ pháp thân là các pháp do duyên sinh các pháp do duyên diệt Ờ, bậc đạo sư của tôi đã nói rõ duyên sinh và duyên diệt ấy ngài sẽ bắt nghe xong là hiểu ngay bốn đế và mười hai duyên khởi lập tức chứng tu đùa sơ quả Đấy. nhưng mà có một bài kể thứ hai cũng được người ta cán người ta ghi trong cái tấm phiến vàng cản mộc đó là y imas mình sao tí đăng rồi cái này có không Ờ, thì cái kia có cái này không thì cái kia không cái này xanh thì cái kia xanh cái này diệt thì cái kia diệt đây là cái bài kệ tóm tắt nội dung duyên khởi mà được đức phật thuyết giảng được đức phật thuyết giảng à, được thuyết giảng các vị coi ở trong cái tương ưng cái phẩm mình mà, mà nói về tầm tầm tầm tầm, sáu xứ cũng có phẩm phẩm duyên khởi cũng có này có nói cái đó thì uh, rất là sâu và nhiều người họ không hiểu cái đó tại sao thấy giống như quỳ vốn vậy hôm nay trời hôm nay tôi rất yêu những ngày ờ, trời nhiều nắng nhưng nếu trời không nắng cũng không sao đó là cái là kiểu kiểu quầy vốn các vị tưởng cái câu là câu câu câu câu câu câu ờ, câu, câu kinh quầy vốn và có nhiều người không biết đó là kinh họ tưởng cái đó là cái câu của ông vua lúc đang xỉn ờ, ông cho người khác không phải cái này có cái kia có cái này không cái kia không cái này xanh cái kia xanh cái này gì cái kia gì có nghĩa là vạn hữu trong đời không có cái gì tự nhiên mà nó có mà nó phải nhờ vào các điều kiện hỗ trợ hoặc gián tiếp hoặc gián hoặc là trực tiếp hoặc gián hoặc trực tiếp này đó là cái nhất ờ, vạn hữu ở đời nó giúp nhau bằng cách là có mặt trước giúp nhau bằng cách có mặt sau giúp nhau bằng cách cùng có mặt và giúp nhau bằng cách là ván ván mặt còn đông rơm này thì không giúp tôi bằng cách có trước có sau không giúp tôi bằng cách có mặt mặt mặt và đông rơm này giúp tôi bằng cách làm cho tôi bị mất mặt <laughs> mất mặt nó khác chứ bán mặt cổ ờ, giúp nhau bằng cách làm cho nhau mất mặt giúp nhau là, là, là lấy chồng mà đó bà, bà, bà, bà, bà, bà, bà. cô cũng đẹp lắm lấy chồng trong thời gian rồi chồng đánh cũng quá rồi bà má chồng bà má vợ bà, bà kêu rẻ con nghĩ sao con lấy nó về hồi đó hồi xưa má má cưng nó má không có kêu nó rửa cái chén này bây giờ con về với nó cứ trung bình từng lễ nào con quýnh nó sưng mặt cái này nó dạ hồi xưa con hứa mà em về với anh là em sẽ nở mày nở mặt cho nên giờ <laughs> từng nào nó nhậu về nó quýnh nhỏ này mà mỗi lần mà nhỏ là làm bếp mà nó nằm nó ngày nó đọc báo hút thuốc trên giọng kêu nó phụ nó giúp rồi nó không nó nói trong cái hôn lễ anh đã hứa không bao giờ phụ em cho nên bây giờ em có làm tới chết anh cũng không phụ mà lại cái <laughs> cho nên bạn hữu ở đời nó có mặt nhờ vào các các chuyên này một là giúp nhau có mặt trước giúp nhau bằng cách có mặt sau giúp nhau bằng cách là